Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay bên kênh Monanel sẽ hướng dẫn các bạn ừ, vẽ cọ bản 3D Trên nền móng mình đã phạc bột rồi Đầu tiên thì chúng ta sẽ xoay một cánh xong đến cánh ở bên tay phải Mình hơi lượn rồi một tí xíu tiếp tục cánh thứ hai cũng như thế Và cánh thứ hai mình xoay lớn hơn và ôm vào cánh thứ nhất Rồi ờ, cánh bên phải cũng như vậy đôi mình xoay nửa cánh thôi, ôm vào cánh thứ nhất luôn. Rồi tiếp tục cánh bên ngoài mình sẽ xoay lớn hơn và ôm vào cánh ở bên trong nha. Mình xoay giống như những cánh bông mà nó ôm vào với nhau vậy á. cứ tiếp tục như vậy mình sẽ cho cánh ở ngoài ôm vào với cánh ở bên trong bây giờ mình đã nhìn thấy nó ra một hình bông hoa rồi đó bây giờ mình sẽ tô lại để cho nó đậm nét hơn muốn cái mẫu mình nó sáng lên thì các bạn nên ờ, ờ, đồ lại thêm một lần nữa để cho cái mẫu của mình nó được sáng hơn thì nó sẽ bắt mắt hơn nó nổi bật lên hiện tại ở ờ, trong trường Monanel thì vẫn có những uh, khóa học để dành cho các bạn trải nghiệm thử mẫu quả bản 3D thì nó sẽ rơi vào một buổi hoặc là hai buổi tại trường Monanel. Nếu bạn nào có yêu thích về môn quả bản thì các bạn hãy mạnh dạn tới trường Monanel ở số 65 đường số 3 khu Cityland phường 7 quận Gò Vấp. Số điện thoại là 0902 905 960. Các bạn hãy mạnh dạn lên để trải nghiệm mẫu cỏ bản 3D và mình trải nghiệm xem giáo viên ở đây à, dạy mình như thế nào và mình sẽ được học những mẫu gì và các bạn à, học viên giống như mình xung quanh thì các bạn ừ, được học như thế nào và các bạn vẽ như thế nào thì các bạn cứ à, lên trường Monanel để các bạn à, trải nghiệm miễn phí học vẽ miễn phí một buổi học một ngày Bây giờ thì lên trường Mona học vẽ miễn phí thì các bạn sẽ được uh, uh, cô giáo vẽ lên móng nhọn nha. Móng nhọn. Móng nhọn dài nhìn nó chuyên nghiệp hơn, cao cấp hơn. bây giờ thì mình sẽ vẽ chiếc lá Oranel không chỉ dạy bạn à, biết vẽ móng không chỉ dạy bạn à, để trở thành một người thợ nail chuyên nghiệp Oranel còn có thể à, chia sẻ hướng dẫn bạn làm sao để kinh doanh đông khách làm sao để quản lý một salon khi mình làm chủ Để bạn vẽ đẹp là một chuyện rồi, nhưng mà khi các bạn trở thành một thợ nail chuyên nghiệp thì các bạn cũng phải tự làm chủ cho salon của mình đúng không? Thì uh, để làm một người chủ của salon thì uh, đòi hỏi các bạn phải học và có kinh nghiệm rất là nhiều. Các bạn vẽ đẹp rồi, rồi khách đến với mình đông rồi. Nhưng mà làm sao để mình quản lý được dòng tiền? Làm sao mình quản lý được À, nhân viên quản lý thợ của mình làm sao để giữ chân được những người à, nhân viên giỏi mình đang nghĩ đó là những điều các bạn nên quan tâm bây giờ mình sẽ dùng cỏ rau và sẽ viền những cánh bông lại khi mình viền lại thì mình sẽ nhìn thấy độ 3D à, của nó nhìn rõ nét hơn để vẽ được những bông 3D như thế này thì các bạn cần phải à, biết vẽ những cái nét căn bản trước thì ở ờ, trong trường giáo viên sẽ dạy các bạn vẽ những đường nét căn bản trước sau đó thì các bạn ráp ờ, lại thành một mẫu 3D nó rất là dễ dàng cỏ râu không thể thiếu trong môn cỏ bản Vậy là đã hoàn thành xong mẫu quả bản 3D Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại